Ví dụ đầu tiên này. Cho cái hàm số bậc 3y bằng fx có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới. Đây. Ok chưa? Đây là đồ thị hàm số y bằng fx bậc 3 rõ ràng rồi. Tiếp theo nữa, đề bài yêu cầu chúng ta gì? Đồ thị hàm số gx bằng x trừ 1 nhân với x bình phương trừ 1 tất cả chia cho f bình phương x trừ đi 2 nhân với fx có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng? Có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng? Ok. Ở đây đề bài cho chúng ta đây bốn đáp án để chúng ta có thể lựa chọn. Các em nhớ cho thầy đề bài chỉ hỏi tiệm cận đứng không hỏi tiệm cận ngang. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết cái câu hỏi số 1 này. Thì các em để ý ở đây này. Vì cái fx của chúng ta là hàm bậc 3 Đúng không? Do đó Cái tập xác định của chúng ta chắc chắn là chứa chứa vô cùng rồi Nó chỉ loại bỏ một số trường hợp đó là uh, Mẫu nó bằng không thôi Đúng không? Đấy, làm cho mẫu bằng không Bây chúng ta sẽ giải quyết cái câu số 1 này Ví dụ 1 nha Đây là thầy hướng dẫn cho các em giải quyết bài toán theo cách trắc nghiệm nha Chúng ta không không làm theo cái định nghĩa tại vì làm theo định nghĩa nó rất là dài nên chúng ta làm trắc nghiệm để chúng ta giải quyết bài toán này giải quyết các bài toán liên quan đến uh, cái uh, kỳ thi của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xét này xét cái phương trình xét phương trình là gì f bình phương x trừ đi hai lần fx bằng không đúng không như thầy nói rồi xét tiệm cận đứng là chúng ta đi xét cái phương trình mẫu bằng không Giải quyết cái phương trình này fx bằng 0 này Hoặc là fx bằng 2 Các em đặt nhân tử chung ra nhá Có fx chung ra ngoài đưa phương trình về phương trình tích fx nhân với fx trừ đi 2 bằng 0 Vậy ra được cái điều này Xét từng trường hợp một Đầu tiên đó là fx bằng 0 Đây Ok chưa? fx bằng 0, đây là đồ thị hàm số y bằng fx. Đấy, và đây chúng ta có này, đây là đồ thị hàm số y bằng fx này. Tiếp theo, y bằng 0. Y bằng 0 chính là trục hoành trục OX. Vậy thì nghiệm của cái phương trình fx bằng 0 chính là giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx với trục hoành. Ở đây nó sẽ ra sinh ra đó là gì? x bằng đây. x bằng thì đặt đó là x0 với lại x bằng ở đây là 1 Đúng không? Một nhưng kem để ý ở đây nó là tiếp xúc này Tiếp xúc